à, bản thảo là là, là là là là đủ rồi nhưng mà cái ờ, phải phải phải phải phải phải, phải ờ, sắp xếp lại với có một số đoạn nó dịch lại đấy yeah, dạ, có yeah. Dạ. số đoạn nó dịch lại yeah, dạ, cho nên là uh, chắc chắn là trong hai ngày 23 là phải có nhưng mà trong năm nay là không kịp 23 nhưng mà quý vị có đọc hết hết ba cuốn tiêu chưa học đọc hết ba cuốn tiêu chưa đã à, tụi con chưa học với sư hết một cuốn một nữa mà không <laughs> à, mà có đọc chưa đọc hết chưa có gì có biết biết cái có liếc của nội dung một lục chưa dạ có liếc liếc qua là sư như vậy hỏi gì chi biết kiếp nào hết trời dạ bây giờ xong chưa dạ dạ xin chúng con xin kính thỉnh ờ, sư ạ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 Yeah. Dạ, rồi à, bài pháp thoại của sư đến đây là chấm dứt và hẹn gặp lại quý vị à, trong kỳ tới. Chắc có thể là mình cũng được à, một hai lớp nữa thôi quý vị và tháng 11 có thể là mình à, được nghỉ tới 4 năm bữa. Tại sao ông xong cái lớp à, internship ở Thụy Sĩ đó, cái khóa tu học ở Thụy Sĩ thì sư có qua đăng mặt Thì theo thông báo như vậy đó thì uh, nhân và anh Kiên sẽ cập nhật những cái buổi pháp thoại kế tiếp cho quý vị à, xin cảm ơn quý vị và chào quý vị good night chào anh kiên chào mọi dạ, người chào. chào vui chào chị cảm ơn vui nha yeah, dạ, sa thú sa thú